nói chung là quý khách thích màu gì của da hoặc da gì thì Lan sẽ thực hiện cái dây này màu đó cho quý khách mà đồ cao cấp đẳng cấp nó phải đồng nhất với nhau từ tất cả hột nào hột nấy nó phải đều nhau và nó phải đẹp và quý khách có thể đến những nơi bất kỳ nơi nào để phân tích và giám định lại bất kỳ chỗ nào ở trên Việt Nam cũng như trên thế giới Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳ lăng luxury.com Hôm nay một chủ đề review sản phẩm của Kỳ Lăng thì Kỳ Lăng sẽ giới thiệu Đây là cái đồng hồ Patek Philippe chế tác Đây là một mẫu đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ mang tên Patek Philippe một cái sản phẩm đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ đứng top về sự đẳng cấp cũng như là về chất lượng thì như chúng ta đã biết trong tất cả đồng hồ xa xỉ tất cả ngành đồng hồ thì à, không ai mà không biết đến đồng hồ từ Thụy Sĩ và chắc chắn rằng chiếc đồng hồ Patek philip này cũng đến từ đất nước Thụy Sĩ hiện tại thì chiếc đồng hồ này toàn bộ thân vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối và vòng benzo này đến à, kim cương baguette thiên nhiên và dây của nó thì và dây thì từ dây da và Kỳ Lân là đơn vị chuyên à, nhận chế tác à, tất cả các đồng hồ theo yêu cầu của quý khách à, chuyên design chuyên custom những mẫu đồng hồ trở nên đẹp hơn độc hơn à, hoặc là quý khách có thể muốn chế tác một cái đồng hồ theo à, ý thích của mình thì liên hệ với Kỳ Lân và cụ thể thì à, xin mời quý khách đi xem cận cảnh, cảnh chi tiết cái sản phẩm đồng hồ Patek Philippe Nautilus này đây tất cả vỏ ngoài được đúc bằng vàng nguyên khối AU750 18 carat từ núm từ tất cả mọi chi tiết và kể cả khóa đều bằng vàng 18 cọc kim cũng là cọc kim cương vòng bezel này đến full kim cương baguette vâng và Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả các mẫu đồng hồ theo nhu cầu yêu cầu của quý khách từ chất liệu vàng và kim cương quý khách có thể là thích vàng hồng à, hoặc là vàng à, vàng hoặc là vàng chanh hoặc vàng trắng à, nói chung là theo yêu cầu của quý khách à, hoặc là platinum nói chung là quý khách muốn chất liệu vàng gì chị Lan sẽ thực hiện à, màu vàng đó cho quý khách và kim cương thì kim cương thiên nhiên như là kim cương tròn kim cương vuông kim cương baguette chỉ cần quý khách đưa ra yêu cầu Kỳ Lan sẽ thực hiện đúng yêu cầu đó và hoàn thiện sản phẩm tuyệt vời chất lượng ngoài đồng hồ thì điện thoại nữ trang hoặc là ở đây Kỳ Lan có để sẵn một cái siêu dễ thương siêu dễ thương mà chắc chắn quý khách sẽ rất thích đó là cũng là một cái mẫu đồng hồ nhưng mà không phải đồng hồ nó là nhẫn thôi thì cái mẫu thiết kế này dựa theo mẫu của đồng hồ Patek Philippe hai đời khác nhau nhưng mà một đời đời này là có lịch còn máy này là đời không lịch thì chỉ có cọc kim và kim giờ ngày còn đây là đồng hồ này mẫu này là ba kim một lịch và kỳ lân sẽ đo đường kính của chiếc nhẫn Patek Philippe này cho quý khách xem luôn nấm thử là bao nhiêu 17,43mm và đo đường kính ngoài vòng benzo là bao nhiêu 15 14 phải 33 mm rất là nhỏ và xin mời camera đi cận cảnh lại một lần nữa để quý khách xem được rõ hơn về cái tỷ lệ của cái hai cái đồng hồ và chiếc nhẫn Patek Philippe này. À, đây là sản phẩm chế tác của kỳ đẳng Luxury à, và tùy theo option của quý khách chọn. Ví dụ như quý khách thích cái đồng hồ này nhưng muốn giá thành nó vừa lại một chút thì làm cái vòng bezel này là bằng vàng luôn không làm kim cương à, baguette thì giá nó sẽ giảm lại hoặc quý khách thích nó vẫn là kim cương nhưng giá thành nó thấp hơn một chút và nó lại đẹp thì mình sẽ làm cái vòng bezel này bằng kim cương nhưng mà kim cương tròn hoặc là quý khách muốn cái dây này không phải là bằng da cá sấu mà thích bằng da đà điểu hoặc bằng thích da cá mập hoặc thích những mẫu da khác Kỳ Lan sẽ gửi mẫu để quý khách chọn và Kỳ Lan sẽ thực hiện bộ dây này cho quý khách ngay Nói chung là quý khách thích màu gì của da hoặc da gì Kỳ Lan sẽ thực hiện cái dây này màu đó cho quý khách hoặc quý khách không thích da mà thích bằng vàng nguyên khối kỳ Lăng sẽ thực hiện chế tác làm cái dây này bằng vàng nguyên khối và kỳ Lăng đã từng giới thiệu video trước rồi về cái đồng hồ Patek Philippe chế tác bằng vàng nguyên khối full tức là full dây bằng vàng full full mặt tất cả bằng vàng và vòng bezel vẫn đến kim cương khóa bằng vàng tất cả mọi cái bằng vàng rồi thì à, quý khách có thể xem lại trên kênh youtube của kỳ Lăng hoặc là trên fanpage hoặc là kết nối qua Zalo Kỳ Lăng sẽ gửi hoặc là xem tại website kỳ lăng luxury.com Nói chung là tùy theo nhu cầu tùy theo option khách lựa chọn mà giá sẽ khác nhau một sản phẩm như thế này giá dao động từ 300 triệu đến 5 600 triệu tùy cái sản phẩm thì cụ thể sản phẩm nào thì khách hãy gọi cho Kỳ Lăng Luxury một sản phẩm bằng vàng 18K nó là vàng 18K một sản phẩm là kim cương thiên nhiên thì nó sẽ là kim cương thiên nhiên Vâng, chính xác là như vậy nhưng tất cả sản phẩm Ghi Lăng đều phải đi giám định sẵn sàng hết cho quý khách rồi và quý khách khi sử dụng thì nên đi giám định lại để tự tin tuyệt đối vào sản phẩm mình dùng đây là kỳ lăng đang soi từng hột kim cương thử có bị than có bị uh, à, sức mẻ bể gì không có đều kim cương có đều với nhau không cháu à, có đẹp không Chia ổ gắn có đẹp không? Cháu có đều nhau không? 1, 2, 3, 4 có đều nhau không? Giữa những hộp kim cương có đồng nhất với nhau không? Về màu sắc cũng như về kích thước hay không? Về chất lượng có đồng bộ với nhau hay không? Đó là những cái của một đơn vị luxury đẳng cấp thực hiện. Vì một cái đơn vị theo phong cách của các hãng lớn trên thế giới và đúc kết được và từ những cái riêng của thương hiệu Kỳ Lân đã tạo nên được à, sự chuẩn mực cũng như là quy cách cũng như là cái trách nhiệm về chất lượng đó, nó tiêu chuẩn hơn có nghĩa là về cháo hột Kỳ Lân cũng đã kiểm định tất cả sản phẩm đều phải kiểm định cháo hột và chất lượng vàng cũng như là từng viên kim cương nó phải đồng nhất với nhau đồng nhất với nhau chứ không phải là lượm bừa lượm đại bỏ vô cho xong thì cái giá trị nó cũng không phải gọi là luxury mà đồ cao cấp đẳng cấp nó phải đồng nhất với nhau từ tất cả hột nào hột nấy nó phải đều nhau và nó phải đẹp đó là phong cách của các hãng lớn họ cũng làm như vậy và kỳ lân cũng đúc kết từ như vậy ra và thêm những cái yếu tố riêng biệt của thương hiệu kỳ lân luxury vào nữa sẽ tạo nên những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao mang thương hiệu kỳ lân luxury từ hột kim cương à, kể cả kim cương vuông hay tròn hay là baguette mình cũng đều phải kiểm tra cái hột có đẹp không có than hay không có bệnh hay không cháu có đẹp hay không có chuẩn hay không nước có sạch đẹp hay không thì mình phải coi và ngoài kinh nghiệm chuyên nghiệp trong nghề cũng như là máy móc hỗ trợ cho việc kiểm tra chất lượng thì mình phải đi giám định thêm bên ngoài phân tích thành phần vàng cũng như giám định và không phải một chỗ đâu nhiều chỗ cụ thể là đây là mình đi phân tích thành phần vàng của ví dụ như đồng hồ hoặc là chiếc nhẫn đồng hồ hoặc là chiếc điện thoại hoặc là chiếc lắc tay kỳ lân đang đeo chiếc nhẫn kỳ lân đang đeo thì đây là vàng là vàng 75 đồng là 21 và kẽm nói chung là sẽ phân tích được thành phần của cái sản phẩm này nó là gồm những gì và bao nhiêu phần trăm thì chủ yếu mình đang nói về vàng thì mình sẽ coi là vàng bao nhiêu và mỗi sản phẩm tùy vào à, được làm thì khi mình pha hội mình chuẩn hóa ra thì nó sẽ tầm cỡ 75 75 là bằng 75 có thể xây dịch một chút xíu là 74 phải mấy hoặc là 76 hoặc 77 mà kỳ lăng thường là là 75 trở lên không à, à có lúc thì sẽ 74,99 chẳng hạn nhưng mà 75 hoặc 76 là nhiều hơn không lần nào là nó sẽ mỗi cái sản phẩm cũng vậy bất kỳ sản phẩm nào mình cũng không thể nào mà phân tích ra mà nó y xì là 75,11 là phải 75 hết mà nó phải chênh lệch nhau một chút xíu ở ngoài sau bất cứ sản phẩm nào cũng vậy hai bộ phận khác nhau là mình sẽ soi vàng vàng nó sẽ là có sự chênh lệch nhỏ xíu nhưng mà nó không đáng kể miễn sao nó là vàng 18k ở đây 1801 và 1827 1803 và 1827 đó tầng 18k và kỹ năng kỹ nữa là kỹ năng đi ra một số trung tâm giám định và chỗ này là họ sẽ giám định cho mình nó là chất liệu gì thôi chứ họ không ghi thành phần như kia ghi thành phần như kia là để cho nơi đó là để cho những cái cửa hàng vàng bạc đá quý họ chuyên đi phân tích thành phần vàng có nghĩa là họ và nấu vàng là thành cục hoặc là vàng thô vàng và thu ở ngoài không chuẩn không rõ nguồn gốc thì họ sẽ đem đến những nơi như vậy để họ phân tích thành phần vàng họ chuyên làm cho những cửa hàng vàng bạc nữ trang đá quý thì đây là nơi mà họ sẽ chụp hình sản phẩm luôn cụ thể đây là chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng vàng và kim cương kỳ đăng đang review thì kỳ đăng sẽ đi giám định và họ sẽ ghi rất rõ ràng ở đây cụ thể luôn gold, bảo mặt vàng hồng 18k và thường cái nơi phân tích hồi nãy là dành cho các cái, cái cửa hàng vàng bạc đá quý những cái uh, làm sĩ á yeah. Dạ. họ ghi luôn là 35 viên kim cương tự nhiên kiểu tròn kiểu kim cương tròn ly hai hoặc là điện thoại họ cũng vậy họ ghi là trọng lượng của điện thoại này là 227 gram điện thoại kim loại màu vàng kết quả giám định đây Rue Gold vàng hồng 18K và có mã code trên này luôn cho mình Tuy nhiên đây là một cái điện thoại mà bên ngoài Kỳ Lăng cũng đi giám định sự khác biệt giữa hai cái điện thoại Vitu giá chênh lệch nhau nhiều nha nếu như quý khách mà không hỏi kỹ chỗ này thì sẽ rẻ hơn là bởi vì vàng hồng 14k vàng có 14k thôi thì à, sự chênh lệch giữa vàng 14 và 18K rất là nhiều đặc biệt là chế tác sản phẩm chênh lệch nhau rất là nhiều đó nên là rẻ hay không thì khi mà mình mua sản phẩm mà mình không giám định được không biết được nó là vàng bao nhiêu thì à, sự rẻ hay mắc nó còn phụ thuộc vào vàng 14 hay 18 nữa nhiều quý khách mua đâu có để ý nó là vàng gì đâu chỉ biết là vàng thôi và vàng 14 với vàng 18 là nó khác nhau rất là nhiều tiền rồi đây như cái cái này kỳ lăng giám định là vàng 18K và sản phẩm vàng 14K này Kỳ Lăng không làm mà cụ thể cái giá giám định này của cái sản phẩm này là của khách hàng và Kỳ Lăng đi giám định cùng với khách hàng à, để cho, khách hàng biết được là sản phẩm của mình là vàng gì tất cả sản phẩm nữ trang bằng vàng Kỳ Lăng chỉ làm duy nhất một loại vàng đó là vàng 18K Tuy nhiên có những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu vì lý do gì đó kỳ lân cũng thực hiện nhưng mà đó là theo đơn đặt hàng sản phẩm của kỳ lân chủ đạo là vàng 18k và sản phẩm nào đều có giấy tờ đều có phân tích thành phần vàng đều có giám định cụ thể sản phẩm và quý khách có thể đến những nơi bất kỳ nơi nào để phân tích và giám định lại bất kỳ chỗ nào ở trên Việt Nam cũng như trên thế giới à, Kỳ Lăng đã cam kết, Kỳ Lăng đã giám định cho quý khách Kỳ Lân đã đi phân tích thành phần vàng và giám định ở những nơi trung tâm chuyên giám định vàng bạc đá quý kim cương đó là Kỳ Lân đảm bảo cho khách hàng rồi và khách hàng khi sử dụng thì nên đi giám định lại một lần đích thân mình đi giám định lại để cho mình tự tin tuyệt đối vào sản phẩm mình đang dùng sử dụng và cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury à, đã xem clip này Kỳ Lân cảm ơn và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury và đừng quên đăng ký subscribe kênh youtube này cũng như là đăng ký like theo dõi trên fanpage của Kỳ Lăng Luxury để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao khác sắp tới cũng như truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lăng hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân qua số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân Luxury sẽ hỗ trợ cung cách tất cả những sản phẩm liên quan đến dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại